Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả ơi Và ngày hôm nay thì uh, sau vài hôm uh, ờ, vấn vấn nhân hồi thì tối hôm ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với uh, ờ, 25 con lệnh bài boss nè Thực sự là tầm này là bài boss rất là hiếm nè mà Mua được ít thôi Đây tầm này đánh tranh tùng 25 con nè Long luôn Được Lâu lâu Anh Long vô tao lấy mình bắn luôn Long ơi Em phun bắn luôn Vô tao rồi rồi rồi rồi rồi rồi. rồi. anh Long qua mấy con thả trước lên kính phun bánh. Con ta rồi, con ta dạ, dạ. Dạ, rồi. Rồi thả đi. Rồi phun bánh nha. Rồi thả đi. có được dòng gửi xe không? Không biết là chắc rồi ok ờ, Eli Ngọc rồi ờ, lấy Discord nha ờ, ok đợi lấy Discord lấy cho anh em xem giải trí rồi ok rồi đã lên like Mai Hòa Chậm phần 1 không anh em đọc anh em ơi phi ai có em đọc bùa phi đằng ao game đó em đọc đùa cho phủ em đọc ơi phi đằng ơi a con a con chính ra lấy đồng bùa bùa một xíu rồi đánh chút xíu đi má em đọc bùa thằng em kia nó nó lóc ạt là nó không chụp ao ờ ba đăng hiện bách này bách 71 nha mọi người ở trước trước bách 70 này cũng biết rồi thì khải uh, có xanh ra được uh, một cái nhẫn uh, chón và kháng hỏi 1540 khá đẹp này và một đôi giày uh, 1540 này đó thấy chưa hai cái 1540 khá là chắc luôn em và sẽ đồ khả năng lên được 80 chậm và phòng thủ của lý và kèm với 80 chón đó thấy chưa con này nổ mất ca nè sau hồi hôm ra đảo <laughs> tại không có ném được bùa em đợi tới nào đang lóc lên được bùa thằng em kia nó không lóc được phi trần lóc dùng cái quên nó nó vô ạc rồi không vô được tài khó nó sử dụng nữa chứ đợi đợi đeo cho luôn rỡ sao nó đang ông đang chơi luôn mà dạ đỡ gì bm à, thằng em nó ao game không có nắm đọc đánh hơi chậm em đợi một chút cho nó ơi chạy qua bút giùm nó không online trong discord mình vậy kiểu gì anh không có số điện thoại nó gọi cho nó phải bút nó alo ao ạc hâm đọc anh đánh bot xanh tí em à. nói rồi thì không hoạt động xong nó không làm gì ao ra cho anh đi là gì làm <laughs> ừ đang siêu đang hay mà mà giờ biết sao giờ ủa cày cuốc gì đâu mà nó ờ cứ nó hoạt động xong nó treo đứng thành chơi đó nhiều khi mình ức chớ nhiều pha kêu đồ lánh không có không nên được buộc anh em đọc phi trần thì cũng đang có người xài rồi thôi đợi tí là mày biết sao giờ đây anh em cho anh em xem là xếp mấy rồi nè chắc là nhiều anh em đang hỏi thì uh, dây chuyền 25 này anh Tùng đưa qua còn nhắn này đầu từ viên của đó rồi cái anh nhập Bội là 75 75 với cái này uh, ờ, xấu là 81 81 cái này là 85 nè rồi một dây chuyền một nhẫn thì một nhóm em đọc đưa thằng em nó cầm á em là giờ nó không có ao ạ à. một chuyện một nhóm đúng không bên, tàu đúng bên tàu bên tàu đúng rồi bên tàu thằng chuyện bốn là thứ năm hả à sao chuyện chuyện chuyện gì ta một bé một bé hả Ủa cái cả bán cho từ mấy tiếng nè ai mua hai mua ờ. kia không được cái chăng ai mua hai mua kia đúng rồi vẫn lên đàn cho thiên đúng rồi thiếu kháng tất cả thôi kiếm vài cá được không ừ? rồi kiếm vài cá được không không đừng đừng đừng đừng đừng đừng gần chết rồi đừng có chết nữa Tắt sông hình đi ông nội Tắt sông hình luôn cho nó dính lên đó Hình như là dẫn hỏa đây nhưng cái tiền hỏa hả? Cá cá cái gì? Qua con hỏa, con hỏa. Quên. Cái cái gì thời gian đúng độc ổng mà qua để lại hết nha. Ổng còn 40 luôn. Ừ. Để đi. Để tay là dẫn. Anh Tùng trên bộ anh ba này anh Tùng. Sắp lên. Chưa được lấy Ủa, mấy hôm nữa là được. Mấy hôm nữa vậy là ngon Non kìm wow, non nóng mọc, nóng mọc Một cái kia không? thì mang quà kêu cho anh lấy trước Đây, rồi. rồi thả lên Tông ơi, một món một món thôi Giờ rớt đồ kiểu này thôi, kiểu này rớt thì một, có một món thì sao chơi ừ. Thương dương bất Anh Tùng, anh Nam, quên anh Long Đúng một con, một con, một một bót một con vậy Nam Đài kiên ờ, sinh lực cao cũng được à, nè đẹp Ôi, nó cũng được rồi chứ ôi đó à, để lại mày đấy cho con con luôn để lại đấy ừ, ừ. con con luôn rồi toàn rác là ơi gì lấy này quăng ai ai là ai lấy ai lấy đây đây đây như hương gì lấy hai cái này này như hương xài ấy. nón cho con ừ. luôn cái đây lưng này có con con luôn buồn nó cầm cái này nhắm chọn 20 rác luôn em mau tí đợi nón nó được em mau tí rồi tương dương bắc à tương dương bắc tương dương bắc tương dương bắc rồi đây đây này dạ tao ok Đấy, mấy nữa có tinh hồng thì lại thay cho nó rồi tiếp tục là uh, hai chục con tiếp theo trời ơi không có bùa phủ đánh vài cái <laughs> trời ơi lên đam đừng mong xoáy đi anh xoáy đi giờ nào tôi nói vàng tính tiếp do nó nhiều hở quá không biết chết con nào chết sống có rồi nó rồi hơi rồi chuyển uh, như chat cho em chuyển ờ, bao nhiêu tiền em chuyển cho rồi em đưa bia qua anh đưa bia qua đơ là xong cứ làm theo order là được không mắc mắc đâu cứ làm theo order là xong hoặc là có đồ không uh, này ui ờ, có đồ rồi hai mươi thiếu lâm đao thiếu lâm đao thiếu lâm đao nhiều như nhiều thùng hai triệu mốt hai triệu mốt để cả đồ hay sao cũng được á đồ ok không cao không hả cấp cao không ai một trăm ờ. đầu tư gặp Lee Kim Bắc mấy trận đấu cái chuyển cho à, Đơ mấy hai trong Cano một sự Trần Thị tiếp Mai à ok ờ, đấy năm lên tên này này nó bây giờ nó chỉ đó đó ok có năm đọc vui ok ok rồi cứ đợi cho nó buồn cứ đợi cho nó buồn để chuyển tiền cho nai cái đã à, anh Tùng rất chết con con mà rất ba món mình chết <laughs> cũng rất <laughs> rồi tiếp Tùng ơi rồi ừ, tiếng ơi tiếp tục không hiện tại à, ban mình anh nay đang mua à, hai triệu mốt luôn anh ơi rồi biết anh này ghi nội dung là gì anh anh nay ghi thì nội dung là sao đâu ghi là mua ạc mua ạc à, bên bên ad bên ad nó có hướng dẫn anh mà à thì thôi em ghi mua ạc thiếu lâm rồi như thế nào anh tự chết mà nói nha rồi anh tự chết mình đó nha em gửi bill anh anh gửi bill qua đôi là xong đó thắng hay thua bên ta rồi tiếp theo chia đâu đội chia giải đâu rồi hiện tại uh, nắm đọc anh lên rồi anh em đánh khá là nhanh rồi anh tùng ơi đây đưa qua đôi lên tùng ơi đưa bill qua đi rồi xong rồi rồi anh em đang xem đánh boss là lần bài bắt 71 nha anh đó ít hôm anh Tùng uh, mở thêm 200 con nữa anh em đánh cho xem một like ủng hộ chơi nha anh em ơi đó còn nắm đọc bùa mình đứng đó bùa anh hết bùa đi mình ơi ôi trời ơi vũ khí ôi trời quá chào đồ khu, khu nhanh khu nhanh khu nhanh anh Tùng quá chào đồ luôn khu ơ lại đai kim nữa nội lực cao ờ, trời cái kim luôn rồi đó đó Mister Đạo đó đó đó mấy lưng kim bắc chọn đồng mọt đó kiếm mọt kim sinh lực cao 520 đó 130 sinh lực cao được đó là cho bạn kháng không phải kháng cả đó 530 đó sinh lực cao kháng hỏi trong một nỗ lực cao đó tổng rác này rồi à, như hương à, lóc những đồ như hương ba đô này chắc chắn nhưng bằng nhiều anh em chưa lên đồ thì cũng có cũng có người xài ấy à, lóc đây lóc đây lóc đây đây đây đây lóc đi anh đây sinh lực một lực cao không à làm chậm 30 này nọ này hỏi tiếp tục tổng thả ừ. luôn tổng ơi lần này chỉ có 25 con thôi em ơi à, lần này tổng về bờ này con hỏa đó đó ừ về bờ ui đó đồ áo 235 4 25 không phục hồi <laughs> Dạ. cái này có khỏi không trời dạ, bây giờ trời dạ, mười lăm bốn mươi hai lăm bốn mươi đẹp nha mười lăm bốn mươi cái này cũng tầm trung á trong bang có thể xài được bán luôn đi sáu luôn à, vứt ờ, nhà hương nhà hương ơi ra như hương ơi lắp bạn đi từ đó từ đó nó quá đông luôn á đằng lên vào lúc đó gần cái ngọc bội nam ống một nha ống một sợi dây đúng độc nha vậy là ban tì nè em cũng cần học một học một lao thằng học một lao học à, một một học một nón áo một sợi dây đúng độc 40 nha rồi mấy thằng lâu à con kim gần chết rồi có cái ngọc bội mộc hay ngọc bội cổ nào mà kháng băng hoặc là kháng lôi trừ ra để lại ừ chưa có món này hết các phòng rồi còn ờ, con thú cuối rồi, ờ, cùng ok con nhặt rác để phải rồi ok đây ba cái đồ này sinh lực lực cao này nên trong bang dùng một đồ có cần sinh lực cao hoặc kim sinh lực cao hoặc kim này ai cần phải tư nhắn nha khám hỏa này ôi cái này sinh lực cũng ngon ấy chứ nè cái này đẹp này nè ai cho thiên nhẫn này nè đó đẹp quá chứ đai lưng này nón rác này áo rác luôn cái kim này cũng ngon này nè sinh lực ra bê bê luôn ờ ngon ừ. á đưa đưa đưa ở đang ở đâu á à, phía chân xài à? tương tương dương với lại đánh là cái ben luôn á tương dương đi đây thì tôi cần mấy món đá để đánh chuyển qua chuyển lại thay đồ cái này, kim sẽ lực bao tiếng rồi lên lãnh thổ nè lâm bơ này vever này áo tương dương bác thiên sơn nón tương dương bác đi bước ra đủ đồ đồ thay về thì lại này à, cái này không yên thua em vứt cho phi chân này sinh lực lực kim thôi chả có gì họ gặp đội nào là cứ chuyển Đó. chuyển lại chuyển đồ quay chuyển đồ lại quýnh à bắt đầu thì không đất hơn món món nữa <laughs> năm này hai mấy con biết có gì bờ không chưa biết được em ơi về đảo ra đảo rồi boss nè mười phút đã boss ra nè ừ sống này sống này hấp boss chân tùng ơi thả hết luôn tùng ơi còn, à, còn hai con thả nốt đây ờ thả nốt luôn hai con hết đi rồi rồi xong đây đường rẽ qua quýnh bóp nhật năm phút phải không ừ xong rồi qua quýnh bánh tiểu thôi bánh tiểu server xong anh thả con bóp này ở đây em cứ để cho nó đánh à ok ok ok được ok cứ thắng có đại vào đó đợi đợi xong cái này đợi xong cái này đó má má sim lai là rình bót đi sao bót đại mà rình gì nói chung mình uh, chơi family mình không phá ai thì cũng cho ai phá mình đâu còn ba cái boss này ai là phá đâu vui nhưng mình đừng có làm gì để người ta ghét mình à, hai cây vũ khí à ngon nha à. kim á cây vũ dạ, khí dạ, dạ, kim á đủ nhiều rồi à, gì gì gì gì gì cây vũ khí kim á anh tam gì bờ này em tám bắt ly kim đâu mười lăm bốn mươi luôn đó đó đó ra ra kim thổ gì vậy đủ chuyện hóa chất tường bốn <laughs> trời làm chậm, chán rồi nón thổ này à, ai ai xài chuẩn năm hành vũ khí lôi sát thì cần này 1940 sinh lực 11 ít chuẩn năm hành à, vũ khí thổ ấy lúc lúc lúc lúc lúc lúc lúc lúc lúc lúc tức ba này đấm hai cái này không sao không sao tôi đèo tôi vô gặp mình bác cái nó muốn cho đèo đèo hiếu luôn Đấy, lượng khách đánh 12 Ôi, ôi, ôi, ôi, giật, giật, giật, giật như là thằng đẹp tôi cầm bản trắng mang mà, học bữa rồi quýnh Trời. nước bây giờ còn mà Rồi, Thảo Đại ơi, Thảo Đại ơi Thảo Đại đi Đó, vô gặp tôi là tôi cầm bản trắng mang Hai bọn kia đi đầu chết rồi Thả đi, không chết đâu, còn Thi còn đang sẵn không chết đâu, thả đi ok ok rồi em đọc buồn em ơi buồn cái đi report em ơi rồi đợi em nói thí dương quýnh rồi vui à, đầu tư nó cho rồng à đó dạ. lại dạ. cưa đi anh em lấy lấy đường môn lại cưa đi toàn rác nè mày, mà đó dạ. à, anh em đánh phụ đam anh em vô gấp phụ đam đánh nhanh mà à từ từ á thôi mình đi bot kia làm rồi đánh gần xong công có lần nó phá làm rồi bỏ đi đợi đó cứ đánh từ từ từ tiếng xong, ok giờ đi bớt tiểu nha nam đây rồi à, anh thiên bang xong anh em ơi mang tiếng anh thiên bang có người không có gì hết đây chiếu dạ rồi thu nhận màu đặt luôn nha anh tụi nó hơi ít ít rồi rồi rồi coi tôi muốn chết dạ, không biết đâu tiếng nghèo hai hai hai hai mươi ngàn ngang mình mà ít vậy cho nó quýnh đi anh em hên xui thôi giờ có quýnh nó rồi cả server mấy lớn lên anh như làm gì đâu ac ba miền mấy công anh hai người ngăn lực mà cứ đánh hên xui thôi nhỏ thì mình đánh theo kiểu nhỏ giờ mình chậm mình quýnh nó rồi mấy công rồi mấy thằng lớn lên hưởng thụ nữa <laughs> ừ hôm nay thì uh, cái ban anh em nào tiếng nữa á đồ hay dữ mày rồi Thiếu Lâm em ơi, chắc có thể là Thiếu Lâm xấu, lên Thiếu Lâm tìm em ơi. Không bữa nào lên mau đã, mau đã, mau đã, mau đã. Vô vô vô vô. Ngày ba mình đang bánh mắc cười. Nghĩ cái thằng chịu dân này nó ngứa lồn sao nó <laughs> Vừa chạy lên nó chụp cuồng xét. Ơi bỏ. Hăng hung hăng. Ăn hung hăng. Đừng mua còn ta. Ok em ơi, sao kiểu tiểu sâu vào bất đại em ơi. Có khi nào mà ra đồ hàng hot của vọng này không? Có, thằng nó tím cái yên mang tóc 20, tóc 30 khác nhau không? khác nhau chứ mang 30 đi sau này sẽ cần ấy 30 quan trọng nhất nha thiên cần ấy đây, rồi chuẩn bị bắt chết em ơi bật kèo ai vô trước vô trước ai vô sau vô sau bệnh bệnh bệnh em thấy bất ổn quá <laughs> thì chưa ra đi chứ còn thôi đi hai bên chứ hai team chứ để kêu lập rút be team rồi thì chưa ra đi chứ để bên bên thiếu bên đủ để tôi lắp nghe mi rồi về đi hết ờ, đó, mày làm gì để cho anh em nói chứ mà tiếng mà uống tránh ờ, này ờ, mà bình dương lộn này em có làm gì đâu để về đi rồi, đi bình rồi, trước giờ nó ở bên vườn tường này nó về vườn tường đi à. rồi rồi quý mơ tôi ok anh rồi coi thử ra siêu phẩm không nha em ơi tường mà nó bỏ đi được qua nào qua bình thường ngắt chứ giờ là tối nay thằng nam nó đi bên nào hầu nam nam đâu đi được nam nãy đi hồi chiều nam chết rồi à vậy hả ừ. ôi trời ơi ừ ha huy mấy nay sao không em biết tới ta ừ huy mỗi huy đi du lịch mà Huy ờ, hình như là đang đang ở Phú Quốc á, đang ở Phú Quốc mà. Ờ Phú Quốc Phú Quốc ờ, quên rồi. Cái vườn cờ này không có Bình Dương ăn mất cả lũ hết. Vậy đó. Nó ăn hết à. Mình nó ăn hết luôn. Chưa có gì hết Tân Phát ơi. Sao anh ơi? Con tiền của em cũng cho bác rồi chắc cháu được. Con nó là nó. Nó hôm nay hết ăn người rồi nó đâu có nó nó mới có 112 mấy à. Ai biết anh chết mà ai biết được. <laughs> anh chết rồi. Làm đồ nè anh chết rồi chuẩn bị làm đồ lâm y nè anh em ơi này hết anh Nguyên rồi chơi đây anh tám ơi để nó nhảy sực qua coi coi coi nói nói nó nói nó là bây giờ thì không ẹt nó kêu trăm mười mười gần một trăm mười lăm bây giờ không ăn được xe nó chết hết rồi bán mười triệu nữa motor thôi lên bản lòng trăm nữa lên bãi rồi đã luôn đi trăm mười hai mươi hai triệu mốt sao được còn bây giờ anh anh hai nay bây giờ này anh hai em chỉ này này giờ anh chết mà không đúng hợp lý anh trả lại anh kêu là anh này không hợp lý rồi trả lại vậy thôi Ừ, anh nói order đợt này uh, nó báo là cấp 113 mà thu vô có 112 à. Không không biết ở đây, không biết nha. Nhưng mà hình như điểm kinh nghiệm nó không đủ 100% đâu, Ráp điểm này. nó thấp hơn. Ráp này. Nhưng mà anh mua cái chín kim mẹ rồi mua hai cái bao nhiêu rồi? Nó còn thiếu cái event nào? Ráp. Bỏ đi, bỏ đi. Ráp, ráp còn rác thôi tiếp tục rồi bên này cái bên mùa này nó chưa bán mà ờ. à được hai dương tinh không anh tùng ơi cũng bót được hai dương tinh không chưa ra bán hiểu không tù hai hai trăm mấy chục xu rồi đó hai dương tinh hồng dạ, đây chạy dịp dịp quan độ mà gặp à, xe hai cái quay này dạ. sao trời ơi đôi giày không có tóc úi trời ơi à, cái tóc 40 là đẹp nha cái đó cái nhẫn thì còn đó, cái nhẫn đẹp đó Dạ. Ngọc Bội sinh lực cao cũng được cho C Rồi, 2, 4, Sinh 6, lực cũng được cho 6, C Được cái nhẫn cũng sinh lực cho C luôn Anh em nào cần alo luôn Rồi Chúng ta thì bắt 71 không có đồ gì nữa mày Ba cái đồ sờ lơ thôi Đồ đó Ngọc Bội mọc này cái gì đâu nè ừ. Được, được, được, được, con này được không con này đó Về làm tự nhiên bắt đi lấy đi Sinh lực cao này Rồi Ai à, anh Tùng đâu rồi? Anh Tùng có lấy gì lấy này? Không có, không có gì hết anh đây. Này cái nhẫn này à, anh em nào cần à, ví dụ đường môn cần nhẫn này cũng được nè. Sinh lực một lực. Đây giờ vô vô ra nè. Hai cái sinh lực một lực này. À, hai hai cái tha hai cái la hắn dương hai dương tinh hồng luôn nè anh Tùng ơi. Gì lấy này không tôi đỡ đây. Khi nào cần lấy. Hai dương tinh hồng được hai dương tinh hồng nha đây em đưa cho cái con là đây con, con, con sống về về, về đêm này cân hào tầm này cũng cần ăn cứ cắt này anh à, đây. xong rồi anh ra cửa nga minh thả hai cái bánh luôn nhé ok anh anh nam anh anh à, anh anh long ra ra cửa nga minh thả hai bánh luôn gom lại gom lại đỡ quốc luôn Ồ, cửa nga minh chứ không phải ngày 18 hả anh thả ngày 18 rồi hả chưa chưa cửa cửa cái mi trên đi cửa cái mi trên đi rồi ok tiếp tục quấn hai bánh tiếp rồi tiếp tục thả hai cái bánh à, sinh nhật cho anh tùng rồi anh em ơi rồi quên rồi quen rồi anh em ơi kỳ vậy chưa cú lùm mấy anh rồi bỏ kéo cái rồi ok ok lá đồng độc lên buồn đấy từ từ từ thôi từ từ thôi hết máu rồi tao hết máu rồi á bây giờ đánh ờ, phản đam chưa còn một mình phản đam chưa đi đi đi với là mấy cái con này là phản đam chưa à chưa à, hết ra đây phản đam á táo của tôi quýnh từng con con bên tôi bên tôi còn máu nhiều không buồn ơi hết cái này là máu quá trời luôn á hết hết đây cắm máu để nhặt ra để nhặt ra ờ, quýnh nó nha đi đi đi từ từ thôi đi từ từ thôi em làm đọc mình buồn cái buồn cái của tiếp này cái này đâu tốn mana nhiều đúng không mười mana cái máu này trời ơi nay nãy giờ cái bút máu nãy giờ chịu bút máu cho anh em bút rồi xong thái ok được à. về ạ <laughs> ông còn cái tiếng ơi ông cái túi tép nữa nãy giờ đó về ạ à kỳ vậy cuối cùng qua cuối cùng qua à? anh long lên long lên đây thả bánh kem luôn long ơi nghe mười cộng à, cộng trên này đúng là đồng đội à nghe đúng là đồng đội à à bất ổn quá ok đi xém mẫn à, bằng tầm sống đúng rồi đúng rồi ổn quá đặt à, thành ngáp bữa sau bữa sau anh cãi qua đại lý à đặt ngáp bất ổn à hay đấy ừ nghe ổn thật hay luôn anh tông xong chứ ra chứ ổn ờ, vậy lên được chưa đâu đâu giật à, hướng tám giờ hả ờ, rồi bên ngủ để lên bãi luôn em đấy hướng ngày tám ngay cộng hướng ngày mười tám ngày cộng á ổn vậy đâu thấy trong góc nha thấy chỗ nào cũng được ờ, anh con chưa chưa thấy tầng này mà đi thả xuống thả xuống hả thì thả cho thôi con anh sẽ đứng ờ, gần gần sát đó thả vô cho dính đam chung luôn làm gì làm anh thả chung luôn cho anh đam chung luôn đúng rồi rồi thả thả đây thả xong phụ đam nữa rồi à, nó phải có bí kíp đồ, đồ chưa ờ, có rồi anh ơi đang tìm nghe mấy kiếp nữa sao rồi phụ đánh đi này dạ. phụ đồ vừa mua kim mua kim rồi anh ơi à, ờ, dần dạ. ngày mấy kim thả đứng đây mà không nằm đây Thôi cờ về giờ bất ổn rồi, dính tụi nó bất ổn rồi Ê, không Bây giờ về mua máu cái Về mua à, hối thành đó, quấn thoải mái Đâu quá anh Tùng ơi Cảm ơn anh em nhiều ơi mình đã quay chưa mình đã quay rồi Tùng ơi ba vừa gãi một tông kim thái tiếp tục ba bánh nữa chết có gì cho hết chứ bán đúng rồi tùng ơi gầm xong rồi có vụ đó đâu không không không từ từ từ từ hình như là con hồng mọc bằng chết rồi anh em rút quân rút quân đứng ngoài rút quân đi nữa rút quân đi chỗ đó hai con rồi hả không đúng rồi hai con lần rút quân đợi đợi để em canh nha để em canh nha đang canh đường môn giờ nó dở canh chứ chặt nhiệt tình luôn canh hai con lần đó hai con lần đúng rồi không quê cái gì đi gì mà vui tưởng không quê lúc còn lại quê mày có bún mình không đó nó bún mạnh lắm không không không bánh này không không quấn bánh này không quấn đứng yên đứng yên đừng đừng quấn nữa đừng quấn nữa đừng chết rồi đừng đừng đừng đừng đau nữa tắt sâu hình luôn đừng đi con hệ thổ đứt cướp đừng con hệ thổ gần chết rồi đừng quấn nữa thổ gần chết rồi tắt sâu hình đi bây giờ rồi tiền về sản phẩm nào cái này anh phải coi con con thí yên tại cái độ văn con thí yên luôn à, anh thổ bằng chết nha không không nó ba thế giới luôn em ba thế giới luôn à, bí tịch mà tịch ba thế giới đồ mình nhặt thôi nếu có đồ mình nhặt thôi Thiên đâu nhặt đâu. Thiên ít búp búp từ cảnh kìa. À đậu này không có nhâm mi. Ai ai dẫn cái mi lên phụ em hết nữa. cánh cánh túi tớ đâu mà cũng không không phù nữa, tụi không có nhâm mi. Chi à? Nhâm mi chi? Phục hồi mana đánh cho lệ. Tại vì à đậu phù gì mua mạng mình máu của nó rồi. Mua rương máu bao nhiều rồi? Ờ, đỡ mua rương máu ra. Dạ. Chứ là hai hạt đâu lên được bãi đâu Hai mấy mà bãi đâu Hai mấy mà Đúng rồi đúng rồi Hai mấy thì được Kệ em dở quá em quăng Ờ, ờ mà cái này quá mà sao quăng Tim mà Ngon người phản quăng lên rồi <laughs> đụng cái ED nó lỗ Mẹ sẽ đi nhặt đồ chạy vô à Thiếu máu hả? Nè ông ơi, nè nè ông ơi, dục máu à đứng yên đứng yên không sao không cần không cần dục không cần dục đến con ngốc không dục lắm đây một gương này nè để em quăng cho Chứ à, con nào à? Rồi, đi chạy lại lụm mẹ hết trơn. À, để em này không sao. Rồi, để cho nó lên buồn khác nữa. Đem đọc buồn lên cá nữa bờ thôi. Rồi. Lụm dữ à. Long lụm kẹo. Bờ kẹo liền. Má nhìn nó đứng góc bên đây mà kêu đụng cá mày. Rồi, sổ cho trước này để em coi là ông thổi trước này học cách mai mai mai mới đi không cần bung em mới cái này móc hết thanh mà bung gì phí tiền thôi cho này bung nãy em đi vừa nãy còn cái bung cho đó à chạy mua còn đá máu đâu dữ đâu mai đi ờ, sài gòn một mấy <coughs> quận một anh em ơi hiểu về vô làm cái gì em coi em gọi cho tại em đang làm <coughs> mấy giờ xong à. làm uống con mà được dây nó dài cẩn thận nha anh 18 thiếu anh cũng buồn lắm á <laughs> hay tao, nha tao có gì đó về kiếm đòi trước đòi tám kim đâu ừ tên luôn đã tắt tắt biết rồi nha này nợ dữ quá anh em à, ờ, với nợ quá ừ, rồi nợ quá nợ quá mà ai thôi chết này. mình giờ thì không có không có kim xài mà nó nợ nó không trả tiền về ngủ không thấy em lát ngày em ngủ nghỉ mười mấy ngày không có tiền ăn thiết là hắn ôi không có đồ luôn không có đồ luôn trắng chắc luôn không có đồ luôn <laughs> còn sao anh còn sao ra biết à, thiết là hắn rồi liền không có đồ trắng luôn rồi nè không đồ xanh luôn nè vãi chưa bây giờ mua thêm máu cho người đập con của anh long trong kia. à, mua thêm máu em đập con anh long nè cái bánh à. này bánh này mấy hôm đó cũng rớt đồ xanh đó còn bói bói vô này không rớt luôn nè Tùy ngày ha. Này rớt mới tập thôi à. Chiu. Ở đâu Thấy thấy ai rớt mà. Dở lắm mặt tết. Mà hắn. Là lực Nghĩ hắn yêu hương luôn. Để lắm một tật nào. Ấy kinh nghĩ hắn yêu hương. Đâm đồ, đâm tiền, bờ kẹo. Có nào vậy hẳn yêu hương con kia không anh Khải? thì nhảy hẳn hương riêng rồi chứ đúng rồi nhưng mà nó nó hiện thế giới mà hiện thế giới vẫn hiện bao game khác em em đọc bấm bao game khác em thấy em game khác á mình ừ. khác là thái lan bớ thôi thiện tình chán rất đắt rồi vô xử kia rồi vô à, ờ, thiện tình không có gì anh tùng ơi mít mít mít tùng tộc em gì em cho em đọc lên nè à long mới về bờ nè rồi có thợ long có về bờ không là một tập tại kênh ờ, đại với địch nó làm một chục dây ờ, hai vỏ là tại kênh hai vỏ là một tập <laughs> hai quyển một quyển ờ, hai quyển ba quyển bốn làm đại vô đúng không ừ. <laughs> <laughs> thôi làm đúng mà nào làm bước tiếp trời may hết càng không rồi không biết chừng nào có event chạy ờ ừ, nó còn cho không đại nữa được đánh mạnh mua đi ba kim một cái thôi gì ừ Ô, khổ và khổ hết trăm ngàn được ba kêu không ta bằng niềm tin hả chuẩn bị nhiệt độ bây giờ bóp tay anh Tán à. đầu ờ. cái bóp rồi nhiệt độ hàng hóa vô kêu trả bài không chịu trả mày cũng thích noi mà cái trả bài cái bài à, ừ. có tú có có có có đi không đồ tí đi không ăn độ luôn nè à. nịch nồi à Ừ. lâu nay chia khuya với ta ừ. chia hai bên á chia hai bên mình đi bên hai với bên ba luôn cứ chia người nói rồi đi ngủ giấc con phi dân bị xấu vô không hồi cho mất bây giờ ừ, chuyển lời đúng không ừ rồi còn lòng tịch gì đây biết tịch là tịch đường môn không bây giờ đang đây hay là nghe mi đây trời ổng á mắc cái càng gôn mắc 700 lượt tay vậy đúng rồi 700 700 là bình thường em 4k xuống còn 3k3 luôn anh anh <laughs> mắc cái càng gôn là phải mất hết một k mấy em luôn bảy trăm chứ chứng leo còn cái con anh này chứ anh <laughs> à nè cho anh đây anh anh Long chịu khó comment ờ, trên kênh nhiều vô em cấp cái, cái quản lý sách việt này anh em ủng hộ cho đó giờ cùng comment ở đây có color giống chiến lêu đấy comment ở đây. ồ oh. chết rồi đại lực đại lực tin chán rác rác không có gì đâu mà tự tin không có gì luôn á giờ anh comment ở đây anh comment ở đây ờ là à. là <laughs> Thôi thì tên rồi rác nữa ơi Rồi bắt 71 này thất bại thôi Không có đồ gì hết phải chi phải chi mà nó cho kinh nghiệm luôn cũng đỡ hả? thất bại thất, <laughs> thất bại à, thất bại trăm trai rồi à, không có gì hết rồi rút rút rút rút rút rồi anh em đi uh, vòng độ em ơi uh, hiện tại bây giờ thì khá xin phép bọt nha em ơi uh, sorry anh em uh, video này bắt 71 không có gì ok rồi bây giờ cho anh em đi phong độ nha nè anh em xem thì đừng quên để lại một đăng ký ủng hộ chơi nha và có đánh boss thì cậy sẽ tiếp tục đánh cho anh em xem bánh ngày hôm nay thì 71 thất bại không có đồ gì luôn em ạ toàn rác rác thôi ok anh em đừng quên cho một kênh đăng ký kênh ủng hộ nha